cành hoa thay lá như em thay lòng sao cứ hoài nhớ mong 안녕하세요. Hello, hello, hello. Hello mọi người nha. <clears throat> hello Tuấn Việt, hello Quang Dũng, hello Thái Dương, hello Trần Nhân, hello Kiên uh, đẹp dài. Hello công trường, hello Hiệu Võ, hello Tuấn Lê, hello Trần Thu nha. Hello mọi người nhá. Chúc mọi người buổi sáng vui vẻ. Nữa nữa nữa mic rẻ nữa, mic công ty cứ rẻ thôi, đừng có chê ông Tú. Cành Big này Maria thì chịu ừ. Nếu như một câu nói có thể khiến em vui ừ. Cam mờ quá à Trêu à, trêu à mới lên công ty bật máy lên live cho mọi người xem luôn mọi người đấy trêu à chịu vậy ơ ờ, nói thật ông tú cứ tưởng đùa à. đâu đừng có mà trêu <clears throat> mở ba tấm một hai lít ông ơi à được nhé chú ngọc tài ơi à, ok nhận kèo cũng trung ngọc tài cái mở bát hai lít nè được quá nhở <clears throat> hello tuấn lê nhá ở đây có ai được vd hứa ad facebook sáu lần rồi mà chưa được ad như mình không nữa nữa nữa nữa <clears throat> thật mà coi lại like đi nào à thật rè thật à ơ rè thật á vậy thì đợi mình xíu mình đổ cái rách cắm đã được chưa được chưa alu alu rẻ thật à tưởng rẻ chơi mà là rẻ thật à <clears throat> hello nguyễn vi nhá hello ông ok ok mình uh, vừa chỉnh ra mình cắm ra rút ra cắm vào cái ổ khác ấy không biết là được chưa mọi người nghe thử xem nhé tại vì hôm qua có mấy ông đùa đùa thành ra là bây giờ mình không biết thật hay đùa luôn cơ ờ sáng sớm mà tìm game lâu nhở tính ra là hôm qua ọp mình làm thêm ờ, ba trận nữa thì phải được một trận top 4 với cả một trận top 1. Hôm qua mình ọp là lúc là trận à, này xong rồi mình ọp đúng không? Hôm qua là mình ọp xong là trận nào ấy nhỉ mọi người nhỉ? À đây, trận này xong là mình ọp thì mình đánh được một trận top 3 với cả một trận top 1 nữa. Thành ra là lên được 400. Sáng hôm nay cố dứt điểm lên 500 là đẹp. <clears throat> Đấy hết dè rồi, à? ok nhá Sơn ơi. <clears throat> Hello Mỹ Duyên nhé. Ui, tính ra mà tính ra sáng chủ nhật mà nó nắng nhở mình mới đi từ nhà lên công ty thì à, nó khá là nắng ôi nhưng mà sao lên đây nó vẫn nắng chéo nhở rõ ràng là dạo này mình đi nắng hơi bị nhiều á cảm giác nó đen hơn rồi đấy ngày xưa còn trắng hơn nữa cơ ờ <clears throat> ngon ngon ngon ngon ngon toàn thách đấu này toàn thách đấu này hợp lý đấy <clears throat> lại là ông cao tôi streamer này à ẹt em đi tú á ép fan em đi tú à được em vừa lên được cao thủ vui quá anh ạ nhờ xem anh anh á <laughs> ok ok ok chúc mừng em vậy thì em phải lên đại cao thủ nữa vậy thì em phải lên đại cao thủ nữa em tú clip ở nhà là không có tiếng game với anh không xem được vì lag à vậy à vậy à vậy lần sau em sẽ cố gắng à, gọi là chỉnh chỉnh sửa cái đấy sau nhé cố gắng gọi là khắc phục vì bây giờ thì em chưa biết khắc phục như nào của anh tuấn á nhưng mà tiếng game em nhớ là hôm qua lúc sau em bật rồi mà nhờ lúc sau anh tuấn vẫn không nghe được à hello a chề nhá à thì ra là không tin tưởng là có đâu vẫn tin tưởng chứ nhưng mà hôm qua kiểu tố có mấy ông kiểu lừa ấy lừa mấy lần luôn cơ ờ thành ra là cũng hơi hơi rén hơi cá rén gần la gần la này gần la tính ra là con gần la này mình chưa đọc chiêu nhiều ấy chứ mình chỉ biết là nó lúc nó bay ra thì nó tăng giáp thôi và nay biến hình thành dạng khổng lồ nhảy về phía trước của mục tiêu của nó và hất tung kẻ địch xung quanh trong một giây. Nhận được 40 sức mạnh công tích vào cái kia. Nguyễn ờ. Long gì đây? Nguyễn Long đa phủ à, tính ra là Nguyễn Long này chơi cũng được. Nên chắc là mình mua hai con này á. Mua hai con này lại cái. Ông VD này không ngủ à, VD ngủ rồi mà. Ừ đấy, mình mua được cái À, bán con này đi chấm hỏi tôi ngủ rồi hôm qua ba giờ tôi ngủ rồi mà cứ thế thôi cứ lừa thôi nguyễn long này cũng được nói chung là chơi được ừ, chắc là mua hai con này đi thượng long thì cũng chưa đủ đúng không hay là làm bán nearly nhỉ anh em nhở làm bán nearly không nearly thì nói chung là mình có mảnh đồ cuồng đao với cả kháng hậu ứng rồi nhưng mà nearly mình đánh ra mình thấy là chơi cũng được thôi không mạnh lắm đâu gọi là chơi tạm tạm được ổn nếu mà ra lõi được thì chơi nhá còn không thì thôi thì thôi cái hiệu ứng này hiệu triệu pháp sư chuyên gia công nghệ và số hai ma thuật à một tướng hai sao với cả một tướng hai với cả một tướng ờ, một tướng một vàng hai sao với cả một tướng hai vàng hai sao à chuyên gia công nghệ thì đồ này mình nghĩ là đép nào không ngon lắm á nên chắc là lấy cái số hai ma thuật đi nhở lấy số hai ma thuật mà đép nhá ủ zinix à ờ zinix cũng được ngon á hợp lý anh em ơi mình mua này vào một cái kháng hậu ứng tầm này luôn nè. À? kháng hậu ứng đầu game thì nói chung là cũng chưa được gì lắm nhở lúc sau là lát không lát được á nó cứ tìm im ắng đang xem anh slide thì lại xem bình thường à? ờ chắc là do do máy em củi ấy anh ơi chắc là do máy em củi anh tuấn thôi từ nhá mình xem có tích được tiền không ba bốn năm sáu bảy tám nếu mà win thì bán được hết đi là tích được tiền còn thua là không tích được đúng không làm một cái kháng luôn không cảm giác con này yếu này khỏi phải lắp đồ cũng được hai con này cũng khá là ngon nè thành ra là mình đang phân vân có nên gọi là bán đi tích tiền hay không hay là mình lên năm đấy anh em nhở lên năm thì có tỷ lệ ra được một con gì đó bốn tiền khá là ngon đấy chẳng hạn như thế lên đi lên đi lên đi nhiều khi ra lên năm ấy mình ra được một con rồng luôn hoặc là ra được một con bốn tiền cũng khá là ngon đấy lên sớm thì có tỷ lệ hơn hai phần trăm và đó là ờ may quá vẫn ra được con này hai anh em ạ hợp lý này đẹp vậy đẹp nói chung là đây là con lấy hai thì ok con này vào đây thêm một chút độ đánh cho cả team cũng được hợp lý chưa làm game nguyễn long top một hai trăm sáu mươi à nhưng mà em tú ờ, lỡ bán mất rồi anh tuấn ơi có gì trận sau em tú làm nhé tướng một vàng hai sao đã hai vàng hai sao à đâu bây giờ là nó mới sửa lại là một con ờ, một vàng hai sao với cả một con hai vàng hai sao mọi người ạ tại vì mình thấy hai con một vàng hai sao kiểu nó vị cùi cùi ấy thành ra chắc là nó sửa lại làm mỗi kháng luôn không ê cái này trông có vẻ mạnh mạnh ấy không biết là có mạnh hay không nhưng mà thấy người ta năm chết đấy thành ra là cũng muốn úp cấp lên đấm nhau một tí anh em ạ tại vì mình lên năm rồi mình muốn đánh win hơn á hoặc là giữ máu nhá chứ để xo thì nó cũng hơi dở tầm đầu này đang cố đang có hai con hai sao để cố mạnh đi anh em ơi ok đẹp ông này lại úp năm mà mình không hiểu lắm chắc là muốn úp lên lấy tỷ lệ tướng hoặc là cái gì gì đó rồi một con rồng cho VD cái hello duy tân nhá cho VD con on đi cũng được ờ con on khá là ngon hoặc là con ides tầm này con ides chắc là ngon nhất hoặc là con cou cpn thì cũng được olap à olap thì nó hơi củi olap không ngon lắm tạm tạm mình muốn bán mấy con này đi tích tiền quá tại vì tầm này mình nghĩ là chưa cần cóc lắm đâu nếu mà thua thì bán nốt con này nhá nhà này level năm ui hai trông sợ đấy em hiếu nhà này trông còn đỡ hơn này nhà này à, nhà này trông cũng mạnh này nhà này trông mạnh ui toàn là hai sao mọi người ạ trông ngấy đấy nhở trông hơi ngấy đấy cảm giác mình vẫn ờ, vẫn ờ, có thể mất trích ấy nhà này à nhà này nói chung là hai sao nhưng mà cảm giác ở hàng tanh ở trên nó không có lắm nên chắc là mình win được mình nghĩ là mình win được hợp lý này người ta không có tanh nhá thành ra là các ma này thì trường được vài cái à đam can của mình cũng khá là mạnh á khá là trâu vt ổn không vậy vt ơi à vt không á level năm xin rồng với on là tại vì em tú lên cấp sớm mà thành ra là lâu lâu tỷ lệ rùa vẫn có mà đúng không hên xui mà lõi vàng ra một tướng hai vàng hai sao nữa anh á là sao nhỉ em tú chưa hiểu ý bạn lắm á vt không ổn á vt cần thêm gọi là sức sức sống á vt lấy dao điện hoặc là lấy cuồng đao đều được nhá hoặc là lấy diệt diệt thì thật ra tầm mấy chưa ngon lắm nên mình nghĩ là một cái cuồng đao sẽ thích hợp hơn hoặc là một cái dao điện này đấy một trong hai đồ mình có thể lấy được nhà này úp năm chắc là thua nhà nhà hiếu à nhà hiếu mạnh quá lấy xẻng cũng được nhở cho pd xin nước mắt đấy em hiểu rồi ok này cứ lấy cái dao điện đép trước đi nhá không có tí nữa đánh thì đánh một là đánh cookie hai đánh ờ, năm uh, tiền ba đánh xe ra xe dùng cũng được xe ra nói chung là cầm giao điện thì mình nghĩ là đánh vá top bốn thôi trả top cao được kim long này chitana này ok con chitana vào cũng được đỡ đỡ được một tí bán đi thích tiền nhở mình vừa bán cóc rồi ấy không là mình lên cấp mình cho con cóc vào rồi ấy nhưng mà vừa bán mất tiêu rồi anh dừng chân Ước nhìn trời cao và muốn ánh sao Hello Quỳnh Nguyễn nhá, hello em nhá Hello 111 anh em đang xem nha chứ 111 anh em có một cuối tuần thật là tràn đầy năng lượng nha Vì đi mới ngủ dậy lên là thì nó còn hơi hơi đần thối một tí anh em ạ thật ra lúc nào cũng đần thối thôi nhưng mà lúc ngủ dậy nó đần thối hơn nhiều á vt cần một con lulu để kích à, một chút luyện rồng á nhà này toàn là hai sao thôi anh em ơi trông ngấy nhở cố lên scanner lên chiêu đi em ơi scanner ừ một đợt cái giáp và win này anh em hợp lý quá ok vẫn win nha em tôi vẫn win hello anh vt à hello nạn nhân nhá bán cả nóc đi à bán cả nóc đi á bán cả cóc đi á à à nãy em tú bán à nãy em tú tích tiền tại vì lấy cái lõi này xong rồi tí nữa không có tiền thọt lắm tầm này ba mươi tiền anh em thấy giàu chưa ông hoàng lại tức bài mình mặc dù là không mạnh lắm nhưng mà mình vẫn đét một cái win bốn là ngon rồi bây giờ gặp nhà này chắc chắn là mình thua này gặp nhà này à gặp nhà này thì có khả năng mình win được với điều kiện là phải giết con kên sớm tại vì con kên là con đam á thành ra là mình giết sớm là ok gặp nhà này win được tính ra là mình chỉ thua nhà này thôi đúng không nếu mà ví dụ úp sáu thì mình cũng chả có khả năng win được ấy, nên là thôi nhá cứ đánh chậm chậm cũng được anh hát hay quá hy vọng anh đừng hát nữa à. ok đấy không duy ơi đừng oh shit gặp bài này thì chịu nhá người ta úp sáu nữa cơ và người ta tính ra là level năm đã đấm được mình rồi ấy nhưng mà người ta vẫn úp sáu cơ chịu vậy thua vậy bài mình thì phải có con cóc ấy may ra mới win được anh em ạ à. nhờ mình không có con cóc ấy nên là mình không úp ấy. nếu mà có lulu là mình có khả năng mình úp luôn đấy chứ đùa đâu có lulu kiểu úp con cóc là nó thêm tanh nhá khá là ngon nhưng mà không có không có không có chưa bao giờ tôi thấy em cười nhiều như hôm nay Right này Ê, mình cảm giác tới giờ con Leo này ra hơi bị nhiều quá Nhưng mà chả để làm gì cả Hi anh Tú à, hello Đức Long nhá, hello em nhá Hi em nói chung là mình vẫn giàu lắm chẳng qua là mình không có trích thôi nhà này ba mươi tiền này nhà này bốn mươi tiền này tính ra là mình cũng xâm xê ấy chứ mình cũng ba mươi tám tiền nè có ít đâu nguyên được ra vừa rồi thì bốn mươi thì binh hơn bán con lily đi nhở anh em nhở ui nhiều đấy nhiều đấy hai bốn này ok đẹp đẹp đẹp vẫn năm mươi tiền nhá vẫn giàu nhá nuôi cá đi tú à nếu ra thì em tú ờ, có có nuôi chứ nhưng mà đã ra đâu mọi người giờ phải ra thì mới nuôi được sen này chắc chắn là ngon hơn này ok này lên cấp thì kẹp được con gì vào luôn không nhở chiến binh à cảm giác chưa ngon lắm anh em ơi nên thành ra là mình úp nhẹ hai phát rồi nhá đấy chắc là bán con này đi mua xét vào có gì tí nữa cho một chút gọi là cuồng long vào nếu mà không biết kẹp gì đạt sàn hai trăm sáu à <laughs> chịu vậy tính ra là hai nhà mình ăn được không gặp được thì gặp cái nhà này thì chịu thôi nuôi cá chê mà à à à, à nuôi cá chê à hơi đen anh em ạ dao đấy hơi đen mình cũng không muốn gặp đâu gặp bạn này level sáu nhưng mà không mạnh á mình đang tính bảo là gặp nhà level sáu nhưng mà người ta cơ bản là toàn là một sao á thì mình chợt nhận ra là có con chuột hai với cả một cái giáp lửa hàng trên khá là trâu nhưng mà chắc là mình nghĩ là mình vẫn win được á tại vì con diric của mình hai đồ lận cơ ờ tầm này giao điện mình nghĩ là nhiều đam lắm đầu game anh em cứ đép bằng giao điện á rất là ngon hợp lý này mua lại con này đây đào sau ra một con gì đột biến tí được không mình úp cấp sớm ấy cho mình một cái gì đó đi xin với xin hộp bao ran là hợp lý nhờ anh em nhờ còn nếu mà tầm này để đánh viên trích thì mình nghĩ là lấy khai sáng đẹp hơn nhưng mà hộp bao ran tí nữa mình vẽ đồ được thì đánh gì cũng được khá là ngon hợp lý quá đây rồi một chú luyện cóc vậy em tú luyện cóc vậy sao em cứ hoài nhớ mong mình nghĩ là lắp cái đai máu cho con uh, tam cành đi tại vì tí nữa nó có thể uh, lắp một cái giáp lửa hoặc là một cái giáp máu hàng trên đó nói chung là đồ tay đồ gì cũng được nhưng mà mình nghĩ là giáp lửa thì đẹp tại vì trước sau gì về lết mình nghĩ là cũng cần một đồ gọi là giảm hưu á thì giáp lửa bây giờ khá là ngon có thể là mình đánh theo form pháo này mình đánh ờ, cookie luôn cũng được tại vì mình có mấy con hai sao nè, tí xoay đỡ mệt còn không thì xoay qua xây da thì tí nữa mình giữ cái khăn đổi cái dao điện đi là được đấy nói chung là tùy xem form tướng nó ra như nào nhá ui nhà này kinh đấy nhà này có cũng có sona luôn là level bảy á ác nhờ có có full form mà lên bảy đấm mình luôn mà thôi nhá phải mà này mình chịu tập này không thể nào mà ăn được rồi hy vọng là đép được vài chép thôi nói chung là tầm này mình nghĩ là mình eco 50 mươi ấy thành ra là xo cũng được chẳng qua là đép làm sao nhiều nhiều máu là ok chứ con vào lao đâu đâu ừ đẹp đẹp đẹp đẹp, đẹp. hợp lý hợp lý bốn chết là đẹp nhá lên bảy đằng này thì tí nữa ông này đẩy máu phụ mình cũng được ông này với ông top một đấy mình lấy hai nhà khá là mạnh mình thì nói chung là giữ máu là ok tại vì bài mình cũng nhiều hai sao á khá là ngon <clears throat> vật đó là lời ông nói với anh ông có một tình yêu tươi sáng nhiều tiền nhá anh em nhờ 60 tiền này ui đao sau về mình lên cấp là mình còn tận 40 tiền cơ ờ giàu chưa đao sau về cho mình một con gì xịn sò đi sona cookie hoặc là ra thêm cho mình một con idet gì cũng được nhờ kiểu ra là con gì cũng ngon đó cho mình một con gì nó ngon ngon một xíu được không hello vt form usa hello di khánh nhá à form usa à bảo sao hôm qua mình cứ bảo usa là cái gì usa là ông nào cơ hóa ra usa là usa là mỹ à ui về mỹ à uh, hello à, duy khánh uh, quên hello duy khánh uh, form uh, việt nam sao lại gớm xì à dưới dưới mật anh vậy anh vi đi à phải phải ui con uh, sena ra chiêu được phát nữa là đẹp rồi là đẹp hơn được một tí đấy kinh nhở à ông này zone rồi anh em ơi ông này zone rồi mười tiền nè có xây da luôn à đồ đẹp chưa xẻng luôn à hello anh trẻ hello duy khanh nhá anh tú mu xích à mu xích là cái gì đấy con xây da cầm cái dép được không ta xây da cầm cái dép được không nhờ anh em nhờ hay là lấy con sola ra hay là lấy con sola ra sola à? mình lấy con hecarim không mình lấy con ba tiền về để, để đổi đồ ấy cũng khá là ngon nhưng mà mất hết à Vậy chắc là mình lấy kiếm vậy mình tính lấy một con ba tiền à bốn tiền về để đổi đồ bao baoran đấy nhờ mất hết rồi anh em ạ và đấy lấy cái dép là đẹp nhất tại vì lấy được cái dép ấy thì uh, làm mỗi cái dấp lửa tầm này đẹp cho nó dễ năm canh của mình kiểu chưa có đồ tay hàng trên đấy nó hơi đuối hơi ca đuối sầu quên hai à sầu quên hai anh em sầu quên hai làm gì không chả làm gì cả tại vì cơ bản là mình đang đang đánh một phong pháo á mình nghĩ là lên luôn cũng được quan trọng là lên thì kẹp gì vào cho nó ngon thôi trong đây chả có gì ngon hết thôi cho con này vào đi có thể là mình lắp một cái diệt luôn để mình xem có cần thiết không nhá không cần đấy cần đấy cần đấy cần đấy lắp luôn đi diệt khá là ngon đấy mình nhìn qua một vòng sơ sơ rồi ui nhà này còn đánh ba sao cơ lắp diệt nhá với cả có cái giáp máu này à, khá là ngon đấy nói gì bất nấy à chịu ạ em cũng in lịch à ra này mà win được thì mình bán ba con ở dưới sàn đi nhá nhưng mà chắc là win á tại vì con uh, Shioju này thứ nhất là chưa có hồi phục thứ hai là chưa có quyền lăng đấy hơi cái đuối một tí nhà này chắc là đánh si phèn anh em ạ đang đép bằng siêu mình đóng cái diệt rồi mà thua nó thì chịu đấy hợp lý tốt ơ đi không nhớ trước nói một tháng bảy tôi qua mỹ à giận ghê không ke viewer gì cả có đâu vẫn ke mà nhưng mà đôi khi quên <laughs> không ke rất ke à u xây da sớm à một chút xây da mọi người sẽ giao, không sẽ ra ông ta làm một chút xây giao nhở tầm này mình nghĩ là cho con neko là ngon hơn không tại vì xây ra tầm này cũng chưa có xạ thủ xạ tiếc gì á thành ra là mình nghĩ là cho con eco vào ngon hơn đó cho con eco vào à, quên con eco vào nhiều khi nó cc được một phát đấy khá là ngon đấy nếu mà đánh xây ra thì uh, bỏ đi cái uh, đại bác thì tí nữa à, bỏ đi cái dao điện thì tí nữa thay bằng cái gì cũng được đấy dao điện thì nói chung là nó hơi đuối để mình xem uh, một vài con tướng nữa nó ra là gì nhá tại vì ra xây ra được khá là ngon nốt con nốt con win luôn càng tốt win luôn càng tốt đẹp chắc là win anh em ạ còn gì đích cùng mình còn sống không cố lên bắn nhanh cái tay lên ừ hợp lý không nha em tụi ơi pháo đi à pháo đi à để xem nhá tại vì cơ bản là ra được con này cũng khá là ngon này à. để mình xem tướng nó ra gì tiếp theo đã với cả xem à, xem đồ đạc đi nhở không thật ra là đồ đạc mình có bao ra để thoải mái xem tướng thôi vd có thể hôn vào webcam để dành tặng cho mọi người được không mà không vd chịu á nhà này có cookie có dâu y có sona nhà này có đi ra vu nhà này có xây da tính ra là hai nhà đánh xây da lận à căng nhờ có giáp không có giáp không có giáp không ui hai cái giáp biến ra hai kiếm à cày nhờ con này bán đi này không cần thiết lắm ừ. nói chung là rao sau mình lên cấp mình đôn qua một tí nhá nếu mà ra pháo thì mình sẽ đánh pháo còn ra form uh, xây da thì mình sẽ đánh xây da cứ ôm lại đã hai kiếm này chắc là cứ để nó xào đi anh em nhở một là lấy dấp lửa hai lấy đồ tanh đấy chứ còn hai kiếm này cảm giác mình nghĩ là không cần lắm tí mà đánh xây da thì bu đù xây da sau trước mới nói viewer của kênh quốc kênh đa quốc gia giờ phạt làm con xây da pháo hoa làm con xây da pháo hoa phải ra tú mới làm được cơ này level tám rồi này level tám tính ra là sáu mươi máu khá là nhiều nhờ anh em nhờ. dép hay phết đấy chứ đùa đâu không các bạn ở đầu game mình thấy ông này có cái giáp lửa với cả có form đấu sĩ với cả đi theo bọn uh, chuột chủng á thành ra là dép. mới rồi là con đi ra vu chưa có đồ thôi không biết là đánh gì Ui, đép cháy luôn à thông thoáng mà đép cháy luôn à ác nhở dồn cay dồn cay dồn cay cay nhè à, sao lại cay vậy sao lại cay được ai làm gì mà cay nhận một vàng với cái này à thăng hoa với cả khảm bảo thạch à ui cái thăng hoa mình nghĩ là đẹp nhất trong ba cái này rồi á on ủng này lên mình rôm một tí xem nó như thế nào đã xem form khủng nó như thế nào đấy anh em ạ ám long này ờ thầu red này bộ tạm đã này sona này lulu hai này sona nói chung là bọn này ra khá là nhiều giáp lửa một cái đã này con uh, à, Zinix này phải mua lại ơi phải thôi mình chốt luôn nhá mình chốt đánh cái kia luôn đi cho nó dễ anh em ạ chốt đánh một bài thôi cho nó dễ sona hai này à, con neko này đang thừa đúng không thành ra là có thể thay một con gì đó là bất kỳ nói chung là mình sẽ không tay bằng neko là cái chắc rồi cho con lợn này vào đi nhiều khi nó nó tăng một chút máu khá là ngon tất cả mình muốn tích tiền đó thật ra là mình muốn tích tiền hơn tại vì chưa ra được con cookie nào cả một cái ra gì nhở sojin cho con này không hay là lấy thêm cầu thủ cho con à, con đam ken đi nhở cảm giác tay của mình hơi yếu á cần thêm một con idad nữa thì đẹp nhưng mà nãy giờ mình dôn thì chưa ra được con nào cả thằng ngoài nói chung là có đam rồi tầm kiếm thêm tanh thôi anh em ơi hợp lý này vẫn đép được một rau này may quá nhà này đang eco ok em tú bất tử ai à, dậy sớm thế em tú ngủ năm tiếng được rồi anh bill ơi ba rưỡi ngủ chín giờ dậy là, là ok rồi cung nữa à? cung nữa chả để làm gì anh em nhở thôi chắc là đợi đi chợ về rôn nhá tại vì rôn rau này rôn thì cũng hơi ít tiền á đợi đi chợ về rôn nhở xây ra hai level bảy này một pha rôn rùa đến từ vị trí counter streamer nhà này chắc là win được nhà này à, ui nhà này kinh đấy trông ngấy nhở cho con này qua đây đi đấy hợp lý chưa hợp lý chưa hello lê lê, lê minh quang nhá thì anh em nào mà biết thằng xem mà chưa like để lại cho mình một like nha cảm ơn anh em nhiều nhá cap sapita nhà này nó khó khăn nó thành ra là cũng hơi ghê một tí sona của mình kiểu uh, chưa có đồ ấy nhở ta chiêu hơi chậm nhưng mà thôi người ta sắp chết rồi cho người ta dãy đi ừ đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp đẹp hai hai ok nhưng mà chưa ra được con cookie nào ấy, hơi cái đuối một tí đấy nhà nào có cookie chưa có một con cookie rồi đúng không ui cookie hai luôn rồi hả ảo ma canada nhở trận này cố dãy đi anh em ơi cảm giác thế bài nó hơi sida đấy lấy con sodaka bị kè không mất nè còn không thì mình lấy con bốn tiền nhá về cho nó đảo đồ một tí bài siêu du sát thủ mạnh không anh nó mạnh nhá kiểu mình thấy nó đột biến được á kiểu nó bay ra sau đập mấy con kia ok chắc là mình lấy cái đai anh em ạ lấy đồ thủ đi làm một chút đồ thủ đi zin x nữa đúng không à quên con à, con gì nhở cookie cookie đây rồi một cái giáp máu khá là ngon này đây rồi có một con này vào nè khá là ok đấy cookie nè diệt này thật ra là cookie cầm dao điện cũng được luôn đấy chứ còn không thì cho Sunna, mình nghĩ là cũng ổn hay là cho Sunna nhở thì nữa cookie thêm một đồ khác nữa là đẹp còn bây giờ tí nữa mà ví dụ mà mình bỏ đi thì mình uh, ví dụ mà tí nữa mình bỏ đi thì hai con này chắc chắn là bỏ đã nè con này bỏ nè tí nữa mà con idet này vào thì bỏ con uh, soraka và con uh, sona à con con này đi nhở Ui, con đồng này hút một phát luôn anh em ạ mày thế né được một hai phát nè gây được thêm một chút đam khá là đỡ ui nó kẹp luôn con kia của mình rồi con kia là con gần còn lại gây đam mà nó kẹp mất tiêu rồi ui bên kia combat kiểu rùa rùa nhỉ anh em nhở muốn cho con này vào quá bây giờ bỏ con này với con này đi à đồ là cái đồ ấy đúng không đồ này ấy à? đồ này không ngon lắm nhở từ từ đi từ từ đi tại vì cơ bản là cái đồ này thì mình nghĩ là không ngon lắm mình tưởng là có một cái gì nhở một cái đồ neko này nè thì tầm này nuôi luôn cũng được mà nuôi luôn tầm này thì nó hơi hơi cá đuối chẳng qua là tầm này mình lấy mình lấy vào để tanh thôi nhưng mà một sao mình nghĩ là từ từ đi chả cần thay vội đâu tú có gì để anh à, để ý anh ken hộ anh với <laughs> mấy hôm nay hơi lạ lắm mà em tú thấy lạ lắm á không biết là bị gì nhưng mà để ý kiểu gì bây giờ anh bill ơi mình nghĩ là câu tanh tanh cho nó lên thăng hoa là bài mình cũng khá là có đam ấy chứ nhưng mà gặp nhà này có sức sống mới à u con gama bị kẹt nha đan ken tanh được phát nữa không ừ hợp lý chỉ có leona đang gây đam bằng giáp lửa được thôi nè sodaka hồi máu đi em nhà người ta có sodaka à có nhà ừ ừ ừ ừ ừ ừ đép được nè vui đâu mà vẫn đép được nhá lại giữ con rồng lại anh em ơi không có rồng thì nó không có đủ tanh đâu nghe này cháy luôn à đánh một các ma mà cháy luôn là ác nhờ kinh thật á hai đồ à mình nghĩ là lấy thêm một cái vô cực hoặc là một cái cuồng đao gì nữa khá là ngon ê mình nghĩ là lấy luôn được á tại vì mình có bao ran thành ra đổi đồ được nhá một cái vô cực hay là một cái gì đây chắc là mình đôn qua một tí nhở cảm giác bài đang hơi đuối đuối á ừ, neko hai à neko hai để tanh à Neko hai cảm giác tanh nổi cái lobby này không? Mình nghĩ là không tanh được á. Cơ bản là nó không có ngọc, nó không có hóa hình á. Hơi đuối đấy thật. Tại vì lần trước mình có dùng một con Neko để tanh bài này thử rồi, cảm giác nó cứ bị sao sao ấy em ạ. Ui, đây ra cái thứ này. Giờ này nó ra làm cái gì đấy? Chú chốt form chút bụng hết rồi. Yasuo này. Chitana hai. Sona không cần nữa. Không ra. huyết kiếm với cả diệt nữa à huyết kiếm với cả diệt nữa thì cũng chả làm gì nhở mình nghĩ là bỏ bớt pháo đi cũng được chả cần ham nhiều pháo quá đâu số na nhiều phết đấy chứ đùa đâu đã hmm. xua vào tầm này cũng chưa có đồ á hơi cá đuối nhở huyết kiếm chắc là cho ra xua luôn cũng được thêm một chút tanh nhá diệt à hai diệt à hai diệt thì nó hơi cá đuối nhỉ anh em nhở hai diệt thì cảm giác nó hơi cá đuối đấy nhưng mà tập này mình không đợi đồ được ấy chứ tập này đợi đồ là chết đấy tại vì đang yếu rồi mà còn đà chả ra con cookie nào cơ ờ thay ads vô đi anh à nhưng mà bây giờ mình chỉ có lót tay ấy với cả một sao kiểu vào nó cũng không hiệu quả lắm đâu mình nghĩ là ít nhiều thì cũng hai sao nó đỡ hơn anh em ạ thấy chưa đau quá đau á khó rồi em mình rồi à ừ, chắc là trận này em tú ao tốt á nhà này chết đê trong túi xin cái top sáu đi ừ ok nhà này là cái nhà lấy ấy đúng không thông thoáng à không phải nhà thông thoáng ở nhà này cơ on hai à on hai ao xin ao xin chả có đồ nhà có đồ mình xoay ao xin cũng được cái chứ nhưng mà không có đồ lắm không có đồ lắm em ạ còn trẻ con cookie hai cơ ờ nhà này opuki rồi này ê cho mình gặp nhà kia đi cho gặp cái nhà anivia ấy là đẹp lúc sáu là ok rồi bài danh sách quá tại vì đầu game mình cảm giác cái lõi này nè xong nó nó không có cái gì đặc biệt đấy thành ra là tí nữa nó cùi lắm đúng kiểu là một cái lõi cho mười tiền đấy được mười tiền không một tướng hai sao một vàng hai sao là được ba tiền với cả một con gọi là ấy nữa là được chín vàng à phế nhở trông nó cũng bị phế phế ờ win được nhà này nè hy vọng được cái top năm không win được với nhà yếu này hai diệt đuối thật ra là không đuối đâu mình nghĩ là mình uh, lên được ides hai với cả tầm tầm làm luôn mà được á thật ra là đuối thì chắc chắn là đuối rồi nhưng mà ý là mình không thể nào mà đợi được thêm đồ ấy tại vì tầm này sắp chết đến nơi rồi đợi nó có mà cờ cờ cờ ut á mình nghĩ để form này tanh tạm đi xong rồi zone hai sao thôi á zone còn cookie hai dãy dãy được thì zone nhá đây rồi tạm tạm đi anh em ạ giờ hy vọng ở nhà nào gọi là đẹp đẹp được một tí đi xong rồi mình sẽ ấy nhá gặp bài nào đẹp đẹp được một tí đi cố gắng dậy cái top năm là đẹp nhà nào đấm chết nhà kia là ok hello nguyễn vinh hello tế à, tế thanh nhá thế anh ấy nhầm cái ông này ăn sáng mà lai luôn dậy à cái ông này chưa ông cháu này chưa nhà này có ai đánh hai tay kinh thật ê đừng nhặt đồ đừng nhặt đồ hai hai hai hai đúng rồi đừng nhặt đồ cho cú đép một rau đã được quả đấy mình cũng ghi bắn được một đạn nữa là ok đấy nhà này chết không nhà này win được cơ ờ ê ông kia mà lại thua ông này hả bịp nhờ tính ra nhà này mình thấy yếu ấy chứ chắc là người ta có ba ẩn thành ra là cao tơ được nhà này nhờ cao tơ được nhà này một tí cuồng đao khá là ngon này chiếu được ê chiếu được ấy chứ còn ờ, không thì pha đấy vừa rồi nếu mà không lấy chiếu thì mình lấy con bạc về lấy con bạc về thay con cao cũng được khá là ngon giờ rôn rùa rùa làm sao ra được con ra à, jasu hai nhở có mùi áo tốt rồi đó anh à chắc chắn là trận này mình áo tốt rồi chứ hy vọng là cái top năm thôi nhà nào đấm chết nhà này đi là ok này trận này mình cũng hơi khó khó một tí Joey à mình nghĩ là có con bạc ấy thay nó con này thôi là xong rồi chẳng cần phải thay con gì nữa cả sẽ là bán đi mà lấy ra mà chiếu anh em ạ nếu mà có con bạc thì ok dâu y hai kìa ghê đấy gặp nhà nào đây gặp nhà isuki rồi vâng lóc cho mình một con tam ken và một con lulu nhưng mà con này đi vào đây thì hơi mệt nhá ai á con nunu đi vào đây thì giết con nunu này kiểu gì đây nó kẹp chết con uh, cookie của mình rồi anh em ạ ui mỗi một con đam nó kẹp chết luôn thôi cố gắng đép mấy con uh, chết nhỏ nhỏ đi đép được luôn đau quá ai à ừ ừ ừ ừ top năm cái top năm cái top năm cái game sau top một hai trăm sao nha kéo top một khó cho em thú rồi ừ, trận này em thú đánh nó hơi hơi hơi khó cái thế một tí á lại mất ấy này lại mất cái nhìn đồ này lỗi game à bịp nhờ thôi lỡ rồi anh em ạ làm cái top năm xong rồi chạy cũng được cái chiếu của mình đang để con lulu đúng không game sáu top một hai trăm sao là được ấy chứ được ấy chứ game đầu ấy à game đầu xúc miệng ấy nhà này chiếu ở giữa ngon này nhà này chiếu ở bên phải thì ngon hơn ok gặp được nhà này nhưng mà con thờ red lại kéo cookie của mình à cookie của mình có khăn nhở quên mất không sợ lắm bài mình có ra su hai tanh phụ ấy thì khá là ngon đấy chứ tại vì con tam ken tầm này mình nghĩ là đuối quá rồi ấy đấy kiểu tụt máu không phanh á không phanh nổi nhà này có sức sống mới nữa cơ ui phanh nổi luôn đấy chứ chua vậy năm vậy top năm vậy lác à cái lỗi ấy, cái lỗi game ấy lỗi game của con bé su á năm có mầm chắc là trừ mười điểm lobby khá là nhiều thách đấu á top năm trừ mười hai à ảo nhờ lobby mình nhớ là toàn là thách đấu mà nhờ lần đầu tiên mà cảm giác bị trừ nhiều như vậy á không phải là trừ nhiều nhưng mà nó pi kiểu toàn là thách đấu mà sao nó lại trừ 12 hai nhở mấy ông thách đấu này heo lo à cho em xin bài đép đầu đầu bế hả nói chung là đầu game thì thường thường mình hay đép theo hai sao còn nếu mà để gọi là form mạnh á mình nghĩ là form đấu sĩ á đấu sĩ hoặc là pháo đấy khá là mạnh đấu sĩ á mình nghĩ là đấu sĩ chắc là mạnh nhất rồi có con tam ken tanh được có bọn à, ở dưới đam như kiểu là bọn pháo phủng này hoặc là bọn à, hoặc là bọn à, xạ thủ nhưng mà mình nghĩ là nếu mà đi với đấu sĩ thì mình nghĩ là bọn pháo nó sẽ hợp lý hơn đầu game pháo thì nó sẽ có đam còn về lết thì nói chung là có con cookie với cả con sona là xài được còn con chitana là kích luyện rồng á thì anh em kẹp hai pháo thôi mình nghĩ là đánh pháo thì về lết anh em không nên kẹp nhiều pháo đâu nhá kể cả có biến pháo cũng được anh em chỉ đánh ba pháo thôi cũng được đừng có đánh nhiều pháo quá kiểu nó bị thừa á thay vì anh em kẹp mấy con cc vào thì mình nghĩ là ngon hơn như kiểu là con bạt kẹp tanh nữa là ok ai thuê ông nào top sáu hộ đấy à nữa rồi anh tú cho soraka và búp máu có tính toán cả đấy chứ chắc anh tú biết chơi mỗi bài pháp sư <laughs> thôi à. đây thầy em tú đánh xây da thầy xây da kẹp siêu du được chưa si phèn varus trận này đánh à, siêu du trận này đánh pháp sư trận này đánh pháp sư không tính ra là mình đánh nhiều bài mà olaf sát thủ này varus này pháp sư là pháp sư ở ờ, pháp sư không thật ra là pháp sư kiểu hôm bữa mình chơi mấy mấy mấy trận trong vòng một hôm ấy, thì nhìn nó hơi nhiều một tí vd add add add lên mình em được không ạ được được đây add hết chưa <clears throat> hay tham ao xin cút toàn cút ở top tám ăn ăn toàn toàn toàn cút top à ao xin ao xin mình nghĩ là phải đánh ở chín thì nó mới mạnh được còn đánh ở tám thì nói chung là roll đã được thì anh em à, ví dụ mà đủ lực á thì anh em eco lên chín mình nghĩ là ngon hơn tại vì đánh ao Alcin ở ở tám cảm giác nó hơi hơi hơi gọi là kiểu thiếu form bài á thành ra nó hơi đuối đấy đánh ở tám nhiều khi mình thấy đánh bằng bọn là roi pháp sư á kiểu có tanh có đam nó còn mạnh hơn con ao Alcin đấy chứ kiểu ao Alcin nhiều khi nó có ra chiều ở đâu đúng không thành ra là cũng hên xui chơi game mà toàn đi thuê diễn viên à nữa nữa top năm mà vẫn chịu thế đó trích tài khoản em tú ơi à em tú không top một mà vẫn được trích tài khoản à được nhờ đỉnh vậy anh chu chu ngọc tài ác vậy ác vậy anh tài tính ra là hôm nay có một cái giải gọi là gaming ờ, x ấy thì nói chung là mình cũng biết đấy nhưng mà mình quên đăng ký nghe mạng thành ra là hôm nay không đi đánh được không là hôm nay đi đi giao lưu một tí rồi đấy chứ nói chung là giải nhất được mấy triệu ấy khá là ngon hai triệu thì phải nhưng mà đánh trong vòng một ngày thôi thì mình nghĩ là ổn mở bát trận đầu rồi em cảm ơn anh tài nhiều nhá em nhận được rồi anh ngọc tài ơi cảm ơn anh ngọc tài nhiều nhá cảm ơn savita uầy anh ngọc tài được ấy nhờ cho kèo cho kèo nhưng mà không ăn được mà ao tốt mà vẫn còn được nhận tiền à, em cảm ơn anh tài nhá anh tài mãi đỉnh đấy tên tên tài của tên quả tài này rất là mãi đỉnh đấy đánh ao xin thì đép đầu game kiểu chi rứa anh tú ơi à đánh ao xin mình nghĩ là phải đánh kiểu đép theo bài tự ra là nhiều quá. chẳng hạn như đánh uh, bằng form hai sao đấu sĩ đi lên win trick này ít nhất là phải có win trick đã còn không thì phải tự ra con ao xin level bảy và có đồ đấy tại vì bài Alcin là một bài gọi là năm tiền đấy thật ra là Alcin là một con gây đam thôi còn lại là vẫn là những con năm tiền như kiểu là Ra xua dâu y bạt bổng ấy thành ra là mình nghĩ là bài đấy là bài năm tiền thì nó rất hợp lý thì năm tiền thì nói chung là phải đép được lên chín đã thì rồi nó mới dễ được còn không thì phải có khu đồ hiệu top bảy mười k nhận không ai này nhận luôn chứ ngại gì không nhận ai biết đâu top bảy thì sao ừ. đăng ký bình thường đâu lại có người yêu rồi à đăng ký bình thường đâu lại có người yêu rồi á à đăng ký biết đâu lại có người yêu rồi à <laughs> nói chung là cái có người yêu thì mình không để ý lắm tại vì cơ bản là đi đánh thì giao lưu với các anh em một chút tại vì ở hà nội này mình thấy cũng khá là nhiều anh em đánh cờ ấy khá là hay trong miền nam thì ít nhá trong miền nam thì kiểu giải cũng ít mà anh em trong miền nam thì cũng ít hơn là ngoài này ấy mình thấy ngoài này đánh cờ nhiều hơn còn trong miền nam thì thường thường thì về bộ môn gì thì mình không biết nhưng mà cảm giác trong miền nam mình thấy ít khi ít khi có giải tft lắm kiểu lâu lâu mới có cơ mà có thì cũng kiểu giải bình thường á không nó không có như ở ngoài này ngoài này thì nhiều giải hơn lobby vẫn là năm thách đấu này khá là ngon ơ gặp cánh slide à ừ. hào đọc comment luôn à <laughs> chị trang hôm nay lại không đi làm ở nhà xe tân tú cơ à cho em form leo leo bạch kim kim cương với à mình là đánh pháo đi đánh pháo dễ đấy thì đánh những hai pháo hai lễ hội hai hai cóc hai thuật nói chung là đánh đánh đánh ít pháo thôi còn lại anh em mix mix làm sao cho nó nhiều uh, nhiều cc là được xong rồi tanh thì anh em tanh một con idat nhá idat thì anh em cứ cho ba đồ tanh trước còn con cookie thì mình nghĩ là hai đồ đam thôi cũng được đấy giao lưu là phụ đi tia gái là nhiều thì có mà nữa nữa có có vậy miền nam chỉ có bia với gái đẹp thôi à miền <laughs> nam chỉ có bia với gái đẹp thôi à gái đẹp á gái đẹp thì mình không chắc không biết chứ không phải là không chắc nói chung là gái đẹp thì mình không biết nhưng mà bia thì ở ờ, không biết luôn tại mình nghĩ là gái đẹp thì ở đâu cũng có một cái nét riêng thành ra tùy mỗi người mỗi gu anh em ạ lại là cái nguyễn long trận vừa rồi đúng không nhưng mà trận vừa rồi mình để ý thì có hai nhà đánh đi ra vu á thì hai nhà đều vào top cả nếu một trận này cảm giác ra thì mình hãy thử xem sao nhé tại vì cái huyễn long này mình chưa chơi bao giờ á. đòn đánh và kỹ năng luôn chí mạng lên mục tiêu thấp máu à à tính ra là cái huyễn long này mà tám tám huyễn long ở một trăm phần trăm máu à kinh đấy ác nhỉ mua con này vào đê một chút ấy đê một chút gọi là cuồng long ông à thượng long đê nếu mà bán thì chắc là bán AC đi nhở con này lại luyện rồng hay là bán có bờ răm ta bờ răm thì có hộ pháp khá là ngon rồi bán ac đi ac kiểu đầu game mình thấy nó cũng không mạnh lắm cùi cùi thì anh tú à hello hải đăng nhá một chút chủ nhật bảo vio đi làm mà nữa nữa nữa em có bảo đi vio đi làm đâu hai con thờ red hai con tan rịch form hộ pháp khá là nhiều ủa đấy kiếm kiếm súng à kiếm súng đánh đi ra vu luôn được được cái chứ tí nữa mình cho con này vào đép này hợp lý đấy từ từ nhá để xem sao nhá xem anh nhiều thì em lên được hai ranh luôn từ kim cương súng vàng là phải không vậy xem anh nào đấy anh chè tft à anh chè tft à lò rèn bang hội làm nóng và hiệu triệu pháp sư à tính ra là hiệu triệu pháp sư mình nghĩ là ngon hơn đấy tại vì mình đang có con Hammer hai với cả phong đồ này mình nghĩ là đánh pháp sư hợp lý hơn nhở lò rèn bác hội tầm này mình còn chữa con kia cơ thành ra là hơi phế chắc là lấy hiệu triệu pháp sư đi ok này có ba ba astro luôn nè khá là ngon bán vậy ba astro tầm này ba pháp sư hay là ba astro ngon hơn nhở ba pháp sư thì nói chung là tầm này ba con pháp sư của mình á không có giải quyết được vấn đề gì nhiều thành ra là mình lắp một chút astro nhá kiếm súng luôn thì nó hơi vội nhở thôi từ từ đi cứ nghe từ từ chậm rãi cũng được tú không biết gái miền tây đã làm bao nhiêu anh em miền bắc khổ vì mất tiền ngu à gái miền tây tính ra là có cái hái Ê, tính ra là gái miền tây mình thấy có một cái đặc điểm nó khá là thơm anh em ờ kiểu xài nước hoa các thứ khá là thơm nước hoa nước hoa gọi là <laughs> nước hoa khiến cho người ta tê tái anh em ơi nhà này à đừng lắp đồ bà em tú yếu mà yếu như con run á toàn cho em mấy anh em bài áo tốt và nữa nữa nữa mấy khi vt cần lưu á vt cần lưu xuống lấy đồ cũng được nhưng mà cho vt đép một hai con không được không một con à ông này mà không lắp đồ là mình đép được hai con rồi ông này ác độc ghê á nhớ cái mặt đấy ông này là ông nào đấy côn cô keo à được nếu tôi canh cái ông này ấy bài thì mạnh như rồng như hổ ấy cứ đến cứ ép chết người ta thôi lắp thêm một chút đồ để đấm cho đau đúng không thế chắc là mình lấy một cái giáp lửa trước nhá một cái giáp lửa trước thì đép nó dễ hơn hợp lý chưa hello âm tú à hello đỗ đoàn nhá một con hammer nữa là chắc là trận này mình luôn bọn pháp sư ba sao nhá khá là ngon đấy bán đi nếu mà bây giờ bình thường mà mình bán ấy, thì đủ tiền đúng nhở hình như là vẫn không nên là thôi quyết định của mình trận này sẽ là đánh ba sao bằng bọn pháp sư này luôn hammer ba thì được cái gì không ui hammer ba tính ra là nhiều đam phết đấy chứ cc vẫn là một phẩy năm giây thôi nhưng mà cảm giác nhiều đam đấy anh em nhở 450 đam hai phát đã được 900 đam mà khá là mạnh á được thơm thơm cứ làm anh em hiểu nhầm thôi à thơm thơm tức là xịt nó có hoa thơm ấy mọi người thơm tho đấy em tú đi gái miền tây rồi à có có em tú va chạm rồi nhà này bốn đấu sĩ à bốn đấu sĩ rồi giết sao má lê bao win à từ từ nhá phong cướp vào con sen được không hai con này phong focus vào cùng một con sen thì được ok được anh em ơi con sen kìa ừ hai hai hai một chết mình nghĩ là thành công rồi đấy có phải anh tú thích 3 d đúng không sao giờ còn ế à nữa nữa không hề thích 3 d luôn á 3 d chịu hay mơ ra nhiều đấy nearly này chắc là bán đi đổi đồ anh em nhở bán đi bán năm ngàn thì hợp lý khá là ngon nhá một đôi hai đôi ba đôi nè mình cứ gọi là đánh lu trích mỗi ra mình đép được một hai chết xong rồi mình nở nở ra thôi đánh cái bài này như đánh bài sóc đồ anh em nhở có thích xem ông này đâu mà được người có thích ông có thích xem ông này đâu mà được ờ, người đăng ký dạy trời à được con đũa sao em đoàn em đoàn lỡ bỏ tú vậy à <clears throat> gặp nhà này đã vần năm nguyên nhà đấy có cái phước lành nữa thì chắc là không đép được chết nào thật vậy là hai gặp cái đai máu nữa cơ đua vậy vua vậy 78 máu à khá là đau ấy nhờ đang đép được hai đau đầu khá là ngon chuyện rồi thì gặp cái nhà này anh em ạ chắc là đợt chè ra hà nội hai anh em hay đi thăm gái miền tây nên có va chạm mà không hề luôn không hề á nhầm thú miền tây à miền tây có cái hay của miền tây mọi người miền tây có cái hay của miền tây mà miền nào mình thấy cũng có cái hay á huế thì cũng có giọng khá là hay nè đánh hamburger carry luôn à hamburger à, hơi cùi ấy Uf, con đoai này phải lấy anh em ơi mất con đoai mình lấy dắp lửa bạn hình như là trận này hơi nhiều nhà đánh pháp sư thì phải nhà này cũng đánh pháp sư à hiệu triệu pháp sư luôn à mà phong người ta đẹp hơn mình á có silat có roi rồi có sojin có dao điện trận này ba nhà đánh pháp sư lần nào nhà này ông đánh nè cảm ơn đỗ đoàn nhiều đấy là ông gfc chứ em tú em đoàn mãi mãi ủng hộ à được được được được cảm ơn em đoàn cái gì cũng biết cái gì cũng hay thôi à không luôn á không luôn á chịu quá ê bây giờ mình cho ba pháp sư vào cũng chả làm gì á với cả mình đang thua á mình cho như vậy vào đi nhờ anh em nhở cảm giác nó ok hơn không ổn áp hơn không mình nghĩ là ổn áp hơn đấy được nếu bình thường mình đánh tích tiền thì bán con này con này con này con này với cả con kia đi chắc là giáp lửa cho tạm con đi trước nhá thôi trước sau thì cũng đánh ba sao ấy thành ra là thôi nhá cứ nuôi hết đi nuôi hết đi nha mọi ạ lily ba xong rồi à, hay mơ ba các thứ các thứ là ok luôn mất chích rau này à nhưng mà cơ bản là mình nuôi cóc á thành ra là cho vào luôn cũng được anh em ạ chịu khó mất xích nhá hay là tích tiền nhở thôi đánh ba sao đi anh em ơi đánh ba sao cho nó mạnh nhá từ từ chắc gì mình đã win được người ta vừa lai hai mà hợp lý này vừa là hai tanh được không chitana có đam đấy ok gặp nhà level bốn đẹp nhá đét được một chết luôn con này đã chiêu trước con này luôn không Mai chết hợp lý hợp lý hợp lý nghe chè nói anh tú toàn rủ chè đi gẹo gái à không hề luôn đấy em chè chết cơm em tú hiền như này mà anh em bảo trêu đi trêu gái được thì chịu đây rồi giáp lười nói chung là dao này mình đang cần thu ấy thành ra là giáp lười từ cũng được hợp lý chưa hai mươi tiền level năm luchic bốn và có cho mình là bảy mươi hai máu à gặp bạn nào yếu yếu thôi được không em tú cần thua đừng gặp nhà này ừ đẹp nhà này à nhà này khá là mạnh á thành ra là mình có thể lắp đồ cũng được còn nếu mà thắng luôn đấy thì tí nữa mình roll lại sau nhá tí nữa mình lên sáu mình roll form hai sao mình đánh win lại cũng được tại vì form pháp sư này mình nghĩ là hai sao và level sáu á là tầm mid game có thể là đép được á không sợ lắm đâu người ta có thăng hoa nhưng mà mấy con keo người ta à mấy con carry của người ta chết hết rồi anh em ạ thành ra là mình win á ơ đâu phải thăng hoa đâu nhở chân hỏa win thì em tú đánh win lại nhá ơ em tưởng anh tú anh chè yêu nhau à không không không yêu nhau cái gì cái ông đấy anh em ơi nói chứ con trai với nhau mà yêu nhau cái gì đấy đây rồi hai sao đây rồi thì đấy chắc là mình lên sáu mình roll luôn đấy chứ hay là roll năm thì anh em nhở roll năm kiếm hai mươi hai không đã quên kiếm hai mươi ba không xong rồi từ từ có nở ra mấy con này cũng khá là ngon trận này các bạn là có nhà đánh pháp sư cùng ấy thành ra là tí nữa mình nở ra nó hơi muộn nhở tí nữa có con silat cho ở đây nói chung là vẫn phải là form ở bảy thì mới đủ được ấy đúng không vẫn phải là form bảo bảy thì mới đủ nhở số tài khoản năm vdd ơi à được nhờ anh ngô nguyên ba nhờ vẫn là hai trăm sáu à ừ cứ hai trăm sáu làm tôi mất thích ạ nhưng mà thôi không sao trận này cái thế nó cũng ok á thành ra là lo được một cái nước mắt đi rồi luôn không có đồ luôn lên cấp luôn rồi một tí kiếm hai sao không lên cấp luôn thì kẹp được con sen vào à hay là để rau sau nhỉ anh em nhỉ rau này lên thì nó hơi thỏ nhưng mà bù lại rau này mà lên thì rau này mà lên thì mình cho được con sen vào chả làm gì cả anh em ạ thôi để rau sau nhá trận này nhìn cái thế nó cũng hơi hơi khoai đấy hơi khoai lang đấy thôi lỡ rồi chót rồi lì nhá lì vậy số tài khoản là hôm nay lại có mấy anh mới mới vào cho quả cho mấy quả gọi là kèo hợp lý nhờ on chết đấy bán cái bán cái thích tiền nhá em túi lợi tức cái đao sau hy vọng là ra cho mình ba mươi máu là đẹp nhất anh em bạn ba mươi máu chắc chắn là bách luôn hợp lý không chỉ cần ba mươi máu thôi là trần thao à dân thao chắc chắn là bách đây đây đây he he vòi một tí vòi một tí kiếm một chút tiền một tay nghe hi à hello thiện nguyễn ấy da hai bốn sáu chết luôn à đấm quả ác nhờ ác ôn nhờ chiến lợi phẩm phước lành với cả khai sáng à khai sáng khá là ngon nhá tại vì mình chưa có đồ á lên cấp đi con này vào bán sen đi nhá nói chung là mình lì nhá sen à tầm mày nói chung là cũng chả bán được con gì rồi đúng không thành ra là cho con này vào thì có thêm một chút gọi là ấy nè đấu sĩ khá là ngon hợp lý tầm này mình chưa có con gì ở dưới thành ra là cũng chả phải bo đâu khái sáng khá là ngon nhá hợp lý nè thì nó mình vui đồ cho con rai với cả vui đồ cho con uh, ờ, silat thôi là đẹp đấy cho con này ở đây đi thì tí nữa mình sẽ bui một cái sojin trước xong rồi một cái uh, kiếm súng hoặc là crit phép còn cái đồ còn lại có thể là một là thông đạo hai là quyền năng ba là giao điện hợp lý chưa em tú chê kèo anh à em tú có chê đâu anh tuấn ơi không hề chê kèo ai cả cơ bản em tú gà quá không lấy được kèo ai hết anh tú thích con tim hay lý trí anh tú thích con tim á à, anh tú thích tâm tâm hồn á anh tú thích con tim to và tròn trắng và tròn thích con tim mới lý trí à bây giờ thích cái gì có người yêu được không gặp đàn này à, hai cặp đồ này khá là kinh đấy tập này mình nghĩ là cần win lại đấy tại vì tập này mình chỉ cần giữ máu thôi thì nếu bọn pháp sư này nở ra khá là mạnh rồi không cần phải lu nữa đâu còn không thì thua thua ít thôi tại vì tập này mình khá là nhiều hai sao rồi mình nghĩ là win lại được thì đã kiếm thêm một xì lát nữa là năm pháp sư là đẹp nhưng mà trước sau thì mình cũng phải lên bảy nhá lên bảy với rôn được anh em ạ à. quên lên bảy thì mới đủ form được đấy đấm ngay level sáu mười tiền với chúng tôi ba mươi sáu tiền khá là nghèo đấy vật lá hai này hợp lý ra sau lên nhá đẹp lên cấp cho con này vào xong rồi kiếm một con silat hay con này nữa là binh con này có thay bằng con roi nhưng mà khi nào roi hai mình thay còn không thì cứ để con này đi anh em ạ con này mình nghĩ là năm pháp sư hai sao khá là mạnh á anh thú thích chị loan à. không hẳn là thích nhưng mà cũng cũng gọi là không hẳn là thích gì cả nhưng mà ý là chị loan thì ở ngoài cũng xinh thật thích làm gì đâu mọi người ơi lịnh à lửa thật mà xinh thật mà xinh thì bảo xinh thôi chứ chỗ em mới mở có cái nhà nghỉ con tim anh tú đi không lát offline em qua đèo mà đi nhà nghỉ với em mà <laughs> đi á đi á nhưng mà nhớ gọi cho anh mấy mấy mấy con hàng mới hay là tí nữa mình ra nhà nghỉ mình gọi một chút zalo vào không mình canh uh, git livestream ấy xong mình gọi zalo vào cũng được đấy chứ ngày này sáu đấu sĩ nhưng mà không có đam nhá em tú win được thấy hay mơ khó chịu chưa hay mơ ba tí nữa có cái thay sáng này cũng khá là ngon đấy nhá đừng có mà đùa nhịn đi nhịn đi nhịn đi đặt đồ sau à lại đặt đồ sau à ui ông này lấy hướng đến hồi kết à hả bài không biết là đép được chưa mà lấy hướng đến hồi kết à ác vậy tự tin vậy uuu uh, silat hoặc là roi thôi mình nghĩ là lấy silat đi cũng được á mặc dù là hai cục nước mắt khá là ngon nhưng mà mình lấy silat về thì mình cho vào luôn là đẹp silat cầm cái dao điện à, cầm cái hồng đạo khá là ngon đấy còn không thì mình lấy nước mắt nè nhưng mà thôi nha bạn lấy được tướng thì cứ lấy nhá về nhiều khi mình lấy ít tiền mình đôn không ra được ấy thì có cái này nó ok hơn lần thứ một x xem livestream idol có thể chào em không ạ à? hello minh phú gọi zalo xong bay ạc luôn à gọi bằng điện thoại mà sao lại bay ạc được anh em hay mơ hai được chưa rô một tí kiếm hai sao không nhở thật ra là bây giờ cũng chả có gì hai sao cả thành ra là từ từ đi mình nghĩ là chưa chưa có cái gì hai sao thành ra là cứ từ từ đi một tí cũng được anh em ạ từ từ nhá chậm chậm thôi anh em ơi tầm này mình nghĩ là kiểu leo bảy với cả có đồ có chết có thứ có các thứ rồi ấy thành ra từ từ rồi rôn được tầm này mình đánh bằng khai sáng mình nghĩ là mạnh rồi á để rao sau rồi rôn nhá rao sau rôn con nam ba là đẹp tại vì một rao mình rôn thượng long là hết năm lần là hết mười tiền lận thành ra mình nghĩ là để một rau sau đi ở rôn cho nó nhiều tiền nhá rau này mình rôn xong cảm giác ví dụ mà lên được con nam ba là mình không còn lợi tức nào ấy nghèo lắm nên là thôi cứ chậm chậm mà chắc đi ok em tú win trích lại đấy đánh phong tính ra là đánh bài phép sư này cũng khá là dễ nè thành ra là anh em nào đang danh thấp ấy có thể ba cũng được nhá tại vì mình thấy bài pháp sư này kiểu bây giờ ít người chơi hơn đấy thì anh em có thể chơi nhá em nhầm mà anh khoái ly của chị loan được chưa nữa nữa nữa nói thế chết u nở đã xí lát à vậy thì phải rôn vội rồi đấy mình đang tính bảo là lì thêm một hai rau nữa thì ok hơn nhưng mà không ra được con xí lát này thì phải rôn vội đấy và đó là Ủa. ok đẹp chưa đẹp chưa dư luôn à còn uh, à, uy lao này mình uh, nghĩ là nếu mà thừa tiền thì anh em hãng nuôi ba sao còn không thì thôi chả cần thiết đâu mình nghĩ là để như vậy là đẹp rồi á như vậy đi tưởng gọi mấy anh cao to đen hôi vào tầm quất cho anh tú chứ à không hề luôn á anh tú không có nhu cầu <coughs> nhà này mình nhá ui con đồng hai mà lại không cho vào à à chắc là chưa chưa biết hay ai ấy, anh em ạ kiểu đang bị rối một tí á cầm cái uh, diệt với cả cái cùng đao mà rút một phát chết cả team mình luôn mà ngách độc thật biết hay mơ chưa biết sự khó chịu của hamer và pháp sư khi có khai sáng chưa ui khi mà pháp sư có cái khai sáng này nó siêu binh luôn anh em ạ kiểu siêu lỗi luôn á thành ra là anh em cân nhắc nhá có thể chơi nếu mà chơi đội hình xây ra bang hội thì mình nên đép đầu game đội hình gì để lên tám mươi idol à mình nghĩ là đép bằng form à, pháo hoặc là form à, xạ thủ đấu sĩ thôi đấy một trong hai form đấy hoặc là đép bằng sờ quên cũng được mọi người đợi em tú xíu nhá tú đi uống miếng nước cái hơi khát hơi khát nước anh em ạ anh em nào đang xem mà chưa like thì cho mình xin một like nhé mọi người cảm ơn mọi người nhiều nha Right à, right à. Nhưng mà phải roll, nó phải roll Silas 2 đấy anh em ạ. Lulu này khá là ngon. Đây rồi, thêm mưa ba không? Bán cái này đi, bán cái này đi. Mình nghĩ là bán đi đổi đồ luôn cũng được, tại vì mình cần thêm thêm thêm đam á. Tay mình nghĩ là đủ rồi. Ui, con cóc của mình cũng to phết rồi ấy chứ đùa đâu. mình đang tính dôn cố con silas hai chứ nhưng mà không ra anh em ạ một cái kiếm súng chắc chắn rồi này <clears throat> xong rồi tí nữa làm thêm một cái soji cho con rai nữa hoặc là một cái diệt còn cái rát này thì từ từ đi anh em ơi để xem ra sau có ra đồ gì nhá bạn đi tích tiền đi ra sau khả năng mình xả để dôn con silas hai nhá hello anh tú à hello huyền nhá hello em nhá hello việt lân nha nói chung là silas hai nữa mình nghĩ là bài mình cũng ăn luôn rồi đấy tại vì con nami ba xong rồi hammer các thứ các thứ của mình có khai sáng á ra chiêu khá là nhiều đấy ê nhưng mà ông này mình không hiểu sao lấy hiếu đế hồi kết được ấy chứ hết lõi để lấy rồi hay sao á kiểu lõi xấu quá hay sao á chứ mình nghĩ là bình thường đánh chả ai lấy cái lõi này đâu lấy thì lấy được nhưng mà phải cái thế bài thật là đẹp ấy ông này đánh pháp sư chung với mình chắc gì đã đã ấy được mà lại lấy đồ đấy nha anh em nhở thêm ba này nhà máy tái chế thì mình có thể tách đồ ra được á, thành ra là mình lấy cũng khá là ngon mình đã có một hai ba bốn đồ à lấy cái này nữa là năm đồ khá là ngon đấy xong rồi tí nữa mình đổi đổi cái thứ là được giáp gai à giáp gai thì mình cần không giáp gai cảm giác không ngon lắm anh em ạ thành ra là mình đập đi nhá mình đập đi xong rồi tí nữa mình đổi là được tại vì mình có nhà máy tái chế thành ra là cứ đập đi đấy xô gì mới diệt luôn à vậy em tôi xin vậy ê con đồng người ta hai rau rồi đấy à, mình phải roll silat hai nhé mọi người ơi ủa mình có ok ok ok thôi được rồi đấy được rồi đấy được rồi đấy eco lại được rồi đấy hợp lý chưa hello không duy hello anh tú tú sena vẽ đồ rồi leo đại cao thủ nhanh leo đã đại cao thủ rồi sắp lên thách đấu đến nơi rồi bốn trăm điểm rồi em tú mà em tú mà đi cày thuê thì thôi đấy thật nếu mà em tú mà đi cày thuê thì thôi đấy chẳng qua em tú cày thôi ý là nếu mà cày mình cày nhanh nhé. <coughs> và đó là xì lạt một lên tám được chưa mình là lên tám thôi anh em ơi lên tám thì kẹp thêm một con sona con sona nói chung là có thêm mấy thuật sĩ với cả có thêm cái khe sáng ấy. mình nghĩ nó ra chiêu một con bát phải được tầm ba đến bốn lần cơ thành ra là khá là ngon còn không thì cứ lên tám đi luôn được zoe bạt bụng gì đó thì luôn nhé anh tú lại mua chuột riot rồi à, silat một cứ mua trộm thôi làm cái đi nhở làm cái không làm cái đi và la hơi cùi tại vì có nhà này sẽ à, silat hai này thành ra là mình không muốn rôn lắm nếu mà ít silat thì mình rôn luôn tại vì bây giờ nhiều khi rôn đánh đổi phải hai mươi tiền nó mới ra được cơ nên là mình chả muốn đánh đổi lắm tầm này mình nghĩ là gặp ai mình cũng win được á có nhà này hơi ghê một tí này hơi ghê một tí thôi nhưng mà chắc là vẫn win được em thấy anh tú chơi hay nhưng đấu hài nhiều quá đó là anh tú gần nhà em còn anh tú này không được điểm gì à anh tú gần nhà em có phải là tên ngọc thạch không ở nhà anh anh đấy tên là tú đúng không ờ à, không nhưng mà nếu mà anh ngọc thạch thì làm gì mà đánh hay được nhờ anh đấy chỉ đấu hài thôi uể <laughs> con xí lát cầm hai đồ trâu chưa xong rồi con nam ba của mình cầm ngay sáng cứ búp búp ấy cả tim không ai chết luôn Ui, tấm tức phải gọi là bao nhà tao đâu nguyên nhà ác thật vd ác thật sát thủ dùng dùng dùng gì nhở không cần dùng súng anh em ạ nhà này một trăm lẻ chín máu và chơi chắc cốp nhở đôn full hai sao yasuo ui bây giờ mình lấy đổi cho con silat nhé anh em nhé thì mình nghĩ là lấy một con bạt ngon đấy à lấy con bạc về vậy thôi mình lấy dép vậy lấy giáp một là mình làm quyền năng hai là thú tượng cho con uh, à, si lạc nhá thật ra là mình lấy kháng phép cũng được nhở mình lấy kháng phép thì tí nữa thiên hướng về nó xét cũng khá là ngon nhưng mà thôi bốn tiền cứ là chân ái anh em ạ mình thích bốn tiền á lên cấp luôn không lên cấp luôn không lên cấp được cái chứ lên cấp mình luôn một tí nhá rô một con sona mình nghĩ là ổn đây rồi ok nhưng mình muốn roll một cái hai quá kiểu con silat hai này mình nghĩ là thành công rồi nè không ra được à không ra được à nụ cười em giờ là nắng cho anh thêm bao mỡ màng vội đem suy tư vậy chắc đã lỡ mất con mình à tập cười người say trong anh suy tư mất ngay đêm ngày anh luôn tin mình sẽ chẳng yêu nữa ui con này của mình mất chiêu này anh em thấy không con uh, à, si khen lâu ra chiêu nhở mình nghĩ là mình win được à? thoải mái hợp lý nhá vẫn mười tiền nè vẫn nhiều á vẫn giàu á yêu nơi trời xanh muốn nói rồi tung lên rồi vì trong đầu anh cứ thế nhớ mong thôi anh tú làm một đen chơi ảo phụ lên top mười hết đấu đi không được không ọp à đây em tú đang chơi đây đang chơi đây đang chơi đây gặp chắc à biết gặp mình rồi luôn hai sao mà à đấm nhà kia hả được được phải gặp mới đấm được đấy em xếp cao tơ nhất rồi đấy nhưng mà không gặp chắc chắn là sẽ lên top mười thôi anh em ơi thành ra là yên tâm nào anh tú cũng rảnh làm clone thêm còn content mười hai giờ trưa săn cọc thạch cả được hôm nào cũng được rảnh tí luôn tí luôn mày làm phát đến chiều luôn được chưa ai da mày thế không cạp con kia của mình em ạ à. cạp con kia của mình là đi rồi đấy chết rồi con này cạp con ấy của mình rồi thua anh em ạ hết đam rồi bài mình hết đam rồi cầm hết kiếm anh em ơi urf ừ urf đủ đam luôn hợp lý thế biết thêm mười ba chưa khó chịu chưa hát một bài super idol tiếng việt đi anh vt à super idol à từ nhá đồ này không đẹp lắm mình nghĩ là lấy ít đồ thôi lấy tiền đi là đẹp á u uh, xẻng à xẻng nha bây giờ mình lấy lít nước mắt ra thì mới biến được pháp sư cơ biến kỵ sĩ thì không ngon thôi bỏ sojin ui từ từ nhá sojin à sojin cho con này à tại vì cơ bản là các cái quyền năng khá là ngon là mình nghĩ là mình lấy luôn á ừ, xí đắt hai rồi nè ok nhá hợp lý nhá đẹp soraka vào không soraka vào cá hồi không cá hồi một tí không mình nghĩ là con sona cc đẹp hơn đấy sojin giao điện thì thật ra là cũng ngon đấy nhưng mà mình nghĩ là tí đã lấy một đồ cho con silat nữa không thôi giao điện đi anh em nhở tí nữa mình lấy đồ tanh con silas sau nhá được chưa giao điện hợp lý luôn rồi khi nào này mới lên top 10 thách đấu vậy má cứ bình tĩnh em ơi bình tĩnh và la ba nhá ok làm một chút sora cao để mình xem nhá nhà này cc không được này nhà này cc được nhưng mà nhà này mình không cần ui không không cần sona đâu mình nghĩ là soraka vào nó hồi phục ngon hơn á mình nghĩ là né con hecarim thôi là được né con hecarim mình nghĩ là ổn đấy làm chi còn đồ lẻ nữa anh à tí ý là tí nữa em tú ấy tí nữa em tú thì là đi chợ ấy đi chợ nhặt đồ không có tách ra là được tô zin giao điện đi anh à đây đây đây đây đây nhà đi anh sẽ la đi chắc á gặp em mà đi á em tú khai sáng chả xảy ra đây chả xảy ra cho anh slide chả xảy ra thì đã đi chợ mình làm một cái thú tượng và là một quyền lăng nữa nhá là đẹp còn không thì làm cái giáp ca nói chung là đồ thủ là được tại vì mình mình có nhà máy tái chế này thành ra là thì tách tách tách đồ được giờ mình nghĩ là mình eco lên chín được ấy mình sẽ dùng con soracan để hồi máu lại nhá bán đi thích tiền anh em ạ à. hợp lý chưa Ui, con cóc của mình tính ra là cũng ghê phết đấy chứ đùa đâu rồi ông này hướng đến hồi kết chưa ông này hướng đến hồi kết chưa ờ hướng đến hồi kết level bảy à hay hướng đến hồi kết hay á mình nghĩ là mình sẽ né cc thôi bây giờ mình xếp né cc là được mình sẽ xếp làm sao né cc nhiều nhất có thể là ok ông này thấy thế xem ông quen à nữa nữa nữa nữa không anh win á và anh mạnh á và anh ta bí ẩn á và em có khai sáng ghê quá anh sẽ like và em khai sáng nhưng mà kiểu có năm đồ á kinh không ở bên có ba con cầm đồ á khá là mạnh đầu quá đầu á đầu thật á đại kia sắp chết luôn rồi nha, hướng đến hồi kết rồi này ui ông kia còn một máu đúng đúng kiểu cái dấu hiệu hướng đến hồi kết rồi đấy lươn là lươn là có lươn đâu hello hi phong trần nhá hi long nhở lên chín nha mọi người nhờ thôi nhá mình sẽ ông đôn thì kẻ lên chín thì mình có thể gọi là lấy con ao xin bù đam này xong rồi uh, kẹp thêm một con ờ, on này vào nữa sau đó chúng ta sẽ bỏ con vlad đi à hoặc là mình sẽ kẹp một con uh, Zoe con Zoe á, con Zoe á. Không thật ra là mình nghĩ là cái form này cũng khá là ngon á. Lên chín kẹp ra xua ra sủ hay là kẹp con áo xin. Gặp nhà này, à, nhà này tính ra là con si phèn hai re kéo khá là mạnh nhá. Nhà này có thể là mình thua được nè. Tại vì nếu con si phèn hút khôn á, giết chết được con rai của mình á là mình hết đam luôn á tại vì con rai của mình cầm diệt có khả năng giết được con si phèn thôi u nhưng món dry kiểu khá là khô u may quá nó kẹp con dry anh em ạ nhờ vẫn con xin phèn đúng là mạnh thật đấy bảo sao nó đang là một con gọi là bị uh, bị bị hơi lỗi ấy. hết đam rồi hết đam thì chắc là thu từ từ nhá con thêm mercy được không nhưng mà phải ép với đủ đam cơ không từ từ nhá hay hay may quá con đồng u anh em ạ đẹp nick này bao nhiêu điểm ở vd á nick này bốn trăm rồi nhá mọi người ơi kiếm cái ân sát thủ cho lily làm sát thủ à, lừa lừa lừa mình lấy được con bạt là đẹp nhất nhỉ còn không thì mình lấy cái cốc cũng được anh em ạ ui từ từ nhá quyền triệu cũng khá là ngon mình nghĩ là lấy đồ cho con ấy đi nhở cho con uh, lấy đồ cho con à, nami đi nami ba sao của mình á là một cái uh, một cái cốc hoặc là một cái quyền triệu mình nghĩ là quyền triệu đi đánh lì lì quyền triệu ngon hơn còn không thì pha đấy mình lấy cốc